cách đăng ký tài khoản 188bet. Truy cập trang chủ 188bet và chọn mục đăng ký. Quý khách sẽ thấy trang đăng ký hiển thị trên một cửa sổ pop-up. Tạo tên truy cập theo ý thích của quý khách và nhấp vào nút kiểm tra tính hợp lệ bên cạnh để kiểm tra tính khả dụng của tên truy cập vừa đăng ký. Tạo mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu vừa đăng ký. Điền các thông tin cá nhân của quý khách quý khách vui lòng lưu ý thông tin cá nhân phải chính xác vì bộ phận kế toán sẽ xác minh khi quý khách thực hiện gửi tiền và rút tiền quý khách phải từ 18 tuổi trở lên để đăng ký tham gia tại website chúng tôi. Tiếp theo, điền thông tin địa chỉ cá nhân của quý khách. Điền địa chỉ email khả dụng của quý khách và xác nhận lại địa chỉ email vừa đăng ký. Chọn câu hỏi bảo mật và câu trả lời bảo mật. Chọn đầu số cộng 84 và điền số điện thoại khả dụng. Tiếp theo, chọn lại tiền tệ, múi giờ, dạng cược xem và ngôn ngữ. Cuối cùng, vui lòng dành vài phút tham khảo mục chơi có trách nhiệm và đảm bảo quý khách phải từ 18 tuổi trở lên khi đăng ký tham gia tại website chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo tất cả thông tin quý khách cung cấp sẽ được quản lý và lưu trữ ở mức độ bảo mật cao nhất. Chúc mừng và chào mừng quý khách đến với 188 bet. Hãy bắt đầu tham gia và trải nghiệm ngay bây giờ và đừng quên nhận thưởng khoản gửi đầu tiên của quý khách.